Bài học làm người Xuất của chú đây ạ à? Cảm ơn cô Dạ của bà đây ờ, Cảm ơn Nào khẩn trương lên Sao cháu lại đứng xếp hàng một mình thế này Ba cháu đâu Ba cháu đã bị sóng thần cuốn trôi Có lẽ đã mất rồi Thế còn mẹ cháu Nhà cháu ở đâu Đằng kia chú ạ à. Nó đã bị sóng đánh sập nát hết rồi Đến giờ mọi người vẫn chưa tìm thấy mẹ <laughs> cháu mặc vào đi, kẻo lạnh Thế cần chú <laughs> Chú là người lớn mà Cháu đừng lo cho chú Dạ, cháu cảm ơn chú Cháu bé, Chú cho cháu này. Dạ, thôi ạ. À. Chú đã cho cháu mượn áo rồi. Cháu không thể nhận của chú nhiều thế được. <laughs> cháu cứ cầm lấy đi, không phải lo cho chú đâu. Chú không quen ăn cái này. Lát chú có mì gói ở trong các xe cứu trợ rồi. Nào, nhận lấy đi cháu. Hàng người xếp hàng dài, thì đến lượt cháu, có khi đã hết đồ ăn rồi cũng nên. Dạ Vậy cháu xin chú Thằng bé chắc đói lắm rồi Không ăn đi còn đi đâu Ờ, cậu bé kia Sao cậu ta không giữ lại cái bánh Mà lại để lên đó nhỉ Này cháu bé cháu đang đói vậy, sao không ăn chiếc bánh đi? Chú ơi, còn có rất nhiều người còn đói hơn cháu, nên cháu bỏ thực phẩm vào thùng để các cô chú phát chung cho con bằng chú ạ. À. Phải rồi, con là một đứa trẻ rất ngoan. Cảm ơn con. Con làm lòng chú thấy ấm lắm. Chú tin rằng sau cơn hoạn nạn, thành phố sẽ nhanh chóng hồi sinh chính là nhờ vào những con người nhẫn nại, chấp nhận gian khổ và sẵn sàng hy sinh như con, con trai. Đây là câu chuyện có thật diễn ra sau trận động đất sóng thần lịch sử tại Nhật Bản vào năm 2011. Câu chuyện được kể lại từ một người Việt Nam sống tại Nhật Bản, sau đó đã lan truyền mạnh mẽ trên mạng. Cách cư xử của cậu bé 9 tuổi Nhật Bản đã trở thành bài học làm người trong những lúc khốn khó nhất